Ờ, dạ rồi xin chào anh em à, Hùng xin quay trở lại với anh em video sau đây à, xin giải đáp cho các anh em một số thắc mắc thêm về cái dòng sản phẩm Thuyên Gel này thì à, với như sau thì à, có một số câu hỏi là làm sao biết được cái hàng tiền gel Nga thật giả à, và giá cái này là giá một lọ bao nhiêu tiền và mua ở đâu thì những câu hỏi này thì cũng rất là nhiều khách hàng người ta thắc mắc bên mình thì hôm nay thì Hùng cũng xin trả lời luôn à, thứ nhất là làm sao biết được cái hàng à, tiền gel Nga thật giả đúng không thì uh, điều đầu tiên là mình xin nói về cái dòng sản phẩm hàng tân Gel Nga uh, truyền thống trước nha thì uh, các anh em lưu ý là khi mình mua hàng bất kỳ nơi đâu thằng hàng các anh em cứ mở cái hàng nó ra kiểm tra hàng thì những nơi hàng bán hàng uy tín người ta luôn luôn đảm bảo cho cái hàng người ta cứ mở cái hàng nó ra bóc hàng nó ra kiểm tra bóc tình tình luôn em nhớ nha đó tại vì bên ngoài bây giờ cái hàng giả làm nhái rất là tinh vi nó làm y chang như thật vẫn được này nên ờ, đôi khi bên ngoài này các em không nhận diện được đâu là hàng thật đâu là hàng giả và các em không đừng nên chú trọng vào cái mã code này bây giờ tại vì cái mã code này hàng giả hàng nhái làm nó làm vẫn được nha đó nên em lưu ý chứ không phải là trích cái này ra là cái hàng thật không phải không phải nha rồi thì à, mình xin à, ví dụ như mình mở cái hàng nó ra chẳng hạn đúng không mình sẽ cho anh em xem à, tại vì à, đã có rất là nhiều trường hợp mà khi khách hàng mua về và người ta sử dụng nó không có kết quả thì đó là cái hàng giả chắc luôn rồi đôi khi đối như là cái hàng chính hãng thì đương nhiên anh em sử dụng nó hiệu đạt hiệu quả thôi. thứ nhất này khi anh em mở cái hàng nó ra là đây là hàng chính hãng đúng không và các bạn phải kiểm tra cái số lô số lót trùng với nhau này đây tháng 12 năm 2020 và lô 23A nhớ nha đắt đắt sử dụng của cái lô 23 nó chỉ có một cái đắt này thôi các em lưu ý đó lô 23 này có chỉ một đắt là tháng 12 năm 2020 đối với ngày do truyền thống và mình sẽ kiểm tra bên trong nó sẽ trùng với nhau đó tháng 12 năm 2020 Pro 23 cái vật trắng ở đây là hiện số 5 anh em nhé hiện là hiện số 5 này ở đầu là tháng này và cuối cùng là số lô này các anh em lưu ý cho để mình dung cho anh em xem đó thấy không đặc điểm uh, thứ hai nhận nhận dạng đó là hàng chính hãng là khi anh em vào cái nắp này này các em xoay được và các em không bao giờ mở được này thấy không chỉ cần trừ khi các anh em dịch mạnh nó ra có khớp màu trắng này có cái viền cuộn màu trắng này đó và nó có khớp này gheo của nó rất là thơm không có hắc nha đó đậm đặc đậm đặc luôn rồi thì à, đó là hai điểm khi anh em mua hàng bất kỳ nơi nào thì anh em cứ nên mở hàng ra và mình kiểm tra hàng nha đó đó là về gheo nga à, tuy đăng nga truyền thống thì tuy đăng gheo gô nó cũng tương tự thôi anh em tuy đăng gheo gô thì lô uh, mới nhất là lô 02 anh em lưu ý để mình cho anh em xem đây đát sử dụng của nó là tháng 02 năm 2021 và lô 02 này đó hẳn thế nào 02 2021 và lô 02 và bên trong nó cũng như thế các anh em phải kiểm tra mở cái hàng nó ra mua bất kỳ nào các cứ mở hàng nó ra kiểm tra hàng đó nắp xoay được này vặn được này đó không bao giờ vặn được nha không nó mở được trừ khi uh, uh, các anh em dịch mà nó ra như thế này đó là cái hàng tên keo nga gold nó cũng tương tự tiền keo nga truyền thống thôi thiết kế nó tương đồng với nhau còn một số cái hàng giả hàng nhái mà mình xin nói giá luôn đây giá cái hàng lọ này này à, đối với hàng này này hàng ờ, mua hai tặng một này mua một lọ này 100 ờ, ngàn 200 ngàn 300 ngàn thì thị trường mình có này hàng này mua ba lọ giá một triệu hai này nó rất là nhiều những cái giá khác khác nhau đó và các anh em lưu ý này nắp xoay của nó này nó vẫn như chai nước suối này thấy không đó bên trong này là những hóa chất gì mình không có rõ nên em lưu ý khi mình sử dụng nó không có kết quả thì ảnh hưởng đến cùng nó chết ở cho cha nó, nó, nó đổ ra ngoài rồi đấy để mình à, tí mình vặn vào sau nó cái chai này nó cũng tương tự này nó vặn chai nước suối là vặn cái vèo nó ra thấy không bên này nó có màng trắng này này đây kia nó thiết kế cái cổ trắng chứ không phải là cổ trắng này hàng chính hàng anh em nha hàng nuôi nhá nắp chai nó vặn ra nước suối hàng dài chắc luôn đấy đó và giá của uh, cái sản phẩm này nó trên thị trường nó bán là la luôn có nơi người ta bán ờ, ờ, hai trăm ngàn ba trăm ngàn hoặc là mua hai thằng một nó dùng những chiêu trò lừa đảo đấy không có nơi nào mà người ta bán hàng này mà mua hai lọ giá là một triệu năm trăm ngàn mà tặng cho anh một lọ một mươi ngàn thì không có nó thì ở ví dụ như là nó có những tặng kèm thì càng kèm những dòng sản phẩm uh, nó đi kèm như là uh, hàng uh, bao cao su hay là nó ưu đại cho anh em về lần đợt mua thứ hai hoặc là nó tặng cho anh em à, những cái máy tập bổ trợ thôi thì đó là những cái dòng sản phẩm hàng chính hãng mà người ta muốn uh, khuyến mãi và đi kèm để cho khách hàng người ta sử dụng tốt đó còn không bao giờ người ta mà mua khuyến mãi mà mua hai lọ này tặng một lọ đó anh em lưu ý rồi giá thì uh, uh, hiện tại uh, bên mình phân phối giá sản phẩm hàng tiêu thương nga uh, này thì giá là 750 ngàn đó không thêm không bớt cũng không có khuyến mại nên lưu ý nha thì cũng có một số nơi người ta bán hàng à, à, giá nó thấp hơn một xíu cũng có một số nơi người ta bán hàng cao hơn một xíu nhưng mà giá chuẩn siêu dầu của nó là giá 750 ngàn à, nên lưu ý thì à, đối với dòng sản phẩm này thì cũng có một số nơi người ta bán hàng chính hãng cũng có một số nơi người ta bán hàng không có đúng hàng thì anh em cứ lưu ý các em cứ mở cái hàng nó ra mua bất kỳ nó nào cũng mua đâu thì các em cứ mở cái hàng nó ra mình mình uh, kiểm tra hàng mình bóc cái hàng nó ra nha thì uh, bên mình thì phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh đó thì những anh em nào có nhu cầu thì liên hệ đến bên mình nhá 0977757504 và 0936722224 kết bạn Zalo thì hệ thống chứng minh mình sẽ có nhân viên hỗ trợ cho anh em giải đáp cho anh em một số thắc mắc rồi mình xin dừng video tại đây nhá, hẹn em vào những video sau nha